thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng kính áp tròng hỗ trợ cho những các bạn nào để chơi bài lá ha nó hỗ trợ cho các bạn nhìn xuyên lá bài thì đây là những cái cặp kính mà hỗ trợ để cho những cái bạn nào mà mắt yếu hay đeo những cái dòng kính mà dòng kính khác mà đeo vào nó cộn nó đau mắt á, thì các bạn nên mua cái cặp len này về để chơi cặp len này là dòng len cao cấp nhất bên cơ sở của mình thì khi mà các bạn đeo vào mắt nó sẽ êm không cộm không chảy nước mắt không đau mắt cho các bạn thì cái dòng kính này bên cơ sở của mình sẽ bảo hành cho các bạn 2 năm trong quá trình các bạn sử dụng nếu như có trường hợp bị đau mắt cộm mắt hoặc là bất cứ một cái um, một cái um, biểu hiện gì về mắt thì các bạn sẽ gửi xuống cơ sở của mình đổi đổi hoàn toàn cái mới cho các bạn nha thì cái dòng kính này á nó giúp cho các bạn nhìn xuyên lá bài một cách rất là rõ ràng luôn nha hỗ trợ cho các bạn chơi những cái môn bài lá như bài liên nè bài cào bài binh ấn độ một cách hiệu quả nhất thì um, đối với cái bài kính nắp chồng này thì bắt buộc các bạn cũng phải luồn bộ bài của các bạn vào thì các bạn cũng có thể chơi được ha chơi thì bài thì có rất là nhiều mẫu bài bài hai ca xanh nè bài đô này bài quạt bài kim cương hay là những cái bộ bài nhựa bài ni lông thì bên mình đều có ha thì các bạn nào ở sòng sới nào các bạn chơi những cái mẫu bài nào thì các bạn có thể kết bạn zalo với mình qua hai số điện thoại trên và gửi trực tiếp mẫu bài đó qua mình sẽ cung cấp những cái mẫu bài đó cho các bạn ha thì hôm nay mình sẽ dùng một cái kính thử để test những cái bộ bài này cho các bạn xem qua cái, cái kính thử thì khi mà các bạn à, đeo cái con tròng mắt này vào cái con len này vào trong mắt á thì à, các bạn nhìn cái lá bài nó sẽ rõ hơn rõ ràng hơn khi mà mình làm mình test kính thử cho các bạn nha thì cái con len này là khi mà các bạn nhìn mắt thường nó màu tím nhưng mà khi mà các bạn đeo vào mắt của mình á thì con len này nó sẽ hòa quyện vào cái chồng đen của mắt mình khi mà các bạn đeo vào thì người khác nhìn vào mắt mình là không thể nào mà biết được các bạn đang đeo len đâu nha đây bây giờ mình sẽ test cho các bạn qua một cái kính thử thì đây là cái kính thử ha đây cái kính này để giúp cho các bạn làm nhìn thấy bài y như thể là các bạn đeo con lem vào trong mắt á mình đang uh, cho các bạn xem ha thì cái kính này khi mà các bạn lên cơ sở của mình mình sẽ cho các bạn đeo cái kính này thử trước để cho các bạn nhận biết được cái lá bài ha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem đây cái mẫu bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái mẫu bài này á nó có thể xem được cả trên những cái viền trắng này đối với những cái bạn nào mà chơi xì rách xì phé nó rất là hiệu quả ha đây các bạn có thể coi được trên những cái viền này luôn nè à. đây các bạn thấy không nó rất là rõ nó vẽ rõ con quy ở trên đây nè ha ở trên cái viền này các bạn thấy không quy nè đây là chất rô nha các bạn hình tam giác này là hình của cái con rô á đây chất rô quy này ha mở nè đây tiếp tục là con năm nè đây các bạn khi mà các bạn à, nhìn bằng mắt thường thì không có thấy được đâu nha đây mắt thường thì cái lá bài nó bình thường đây khi mà mình đeo kính vô nè các bạn thấy con nằm không đây năm rô ha nhìn trên những cái bốn đầu nè bốn góc của nó này đây tiếp tục con 8 này nó sẽ điểm rõ ràng trên đây cho mình luôn ha 8 nè 8 hết trên những cái đầu nè cái bài này nó chỉ khác con 9 và con 10 để mình sẽ lựa ra cho các bạn đây con xì nè đây trên đầu đó các bạn thấy không bốn góc đều có hết nha đây đây là con ba nè đây mình sẽ lựa con 9 và con 10 sẽ chỉ cho các bạn nha chỉ khác hai con này thôi còn lại thì uh, y như vậy đây con này con 10 nè hình giống như hình dấu cộng hình đánh giá đó các bạn thấy không 10 trên góc nè đều có 10 ha đây là 10 bít không có cái ký hiệu ở giữa này sẽ là con bít nha các bạn đây 10 bít nè ha tiếp tục là con chín nè con chín đây nha đây là đây chín rô nha đây có cái dấu hình tam giác giống hình rô nè chín rô nó chỉ khác con 9 và con 10 thôi con này con 8 rô này các bạn đây mình sẽ chỉ cho các bạn con cơ này nha con cơ và con chuồn đây con ờ, con này con xì nè con xì này là con xì chuồn nè bạn thấy dấu ít ở trên đây không ít này là biểu ký tự của con chuồn đây còn con này con uh, bồi này con bồi là có vô hình tròn là con cơ nha các bạn đó là cái cách nhận biết rô cơ trùng bích của những cái con bài này thì khi mà các bạn mua về mua kính về thì các bạn cứ về nhà lật 12 52 lá bài các bạn lật từ con xì tới con già là các bạn sẽ biết được à, những cái ký tự của nó ha thì đây là những cái à, dòng kính trồng bên cơ sở của mình còn rất là nhiều những cái dòng kính từ giá từ thấp nhất cho tới cao nhất thì bên mình cũng có để cung cấp cho các bạn nhưng mà trong cái phạm vi mà để quay video này nó không có nhiều nên mình chỉ trưng những cái mẫu này cơ bản cho các bạn xem thôi ha thì um, bạn nào mà cần những cái mẫu kính nắp chồng này về chơi á thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0984 35 túi và 0379 07 túi để được uh, nhân viên họ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nha còn bạn nào mà có thời gian thì cứ bớt chút thời gian lên cơ sở của mình xem hàng và test hàng trực tiếp ok thì các bạn lấy về sử dụng còn không thì các bạn có thể lên để tham khảo tất cả những cái đồ chơi bên cơ sở của mình ngoài những cái dòng kính áp tròng để hỗ trợ các bạn chơi bài lá thì bên mình còn có máy đánh bài bầu cua sóc đĩa tài xỉu hay là những cái bản game hack trên điện thoại thắc mắc cần hỗ trợ thì các bạn cứ alo cho mình nhé hoặc là bạn nào mà ở xa quá không có thể lên được tận nơi thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha